Nam mô Bích Hà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Nam mô Ta Sa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa Nam mô Ta Sa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa Nam mô Ta Sa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa tha xa hàng thiện tinh mãi mê trần cảnh nghiệp bôn bề nặng gánh lo toan ít khi tâm trí rảnh ra ao phiền kết buộc sẵn tham còn nhiều nghe tranh ta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 đạo lành như lai dạ cảm ơn cô đặng đông cho bài học dạ con xin được đọc phần chánh văn ạ kinh tiểu bộ y khuất thắng y khuất tha cá nika giá y khuất tha cá chương ba pháp chương ba la mã ba pháp phẩm hai bài sáu mươi ba điều này này đã được tôi nói đến đã được bậc a la hán nói đến và tôi đã được nghe này các tỳ kheo có ba thời gian này thế nào là ba thời gian quá khứ thời gian tương lai thời gian hiện tại này các tỳ kheo có ba thời gian này thế tôn đã nói lên ý nghĩa này ở đây điều này được nói đến chúng sanh cần tưởng đến những gì được tuyên bố an trú thật vững vàng trên điều được tuyên bố nếu không có liệu tri điều đã được tuyên bố họ đi đến ách nạn dưới ách của thần chết nếu là liễu tri được điều đã được tuyên bố vì ấy không nghĩ đến điều đã được nói lên chính nhờ có tâm ý giải thoát được cảm giác về con đường an tịnh vô thượng không gì hơn ai thật được đầy đủ về điều đảng tuyên bố tự mình được an tịnh ưa thích đường an tịnh sống bình tĩnh tinh tấn an trú trên chánh pháp vì ấy vượt tên gọi thành đạt được trí tuệ ý nghĩa này được thể tôn nói đến và tôi đã được nghe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 nam mô tham mại nam mô sanh kha kính đại lễ đức phật đại lễ giáo pháp đại lễ chúng tăng đệ tử thế tôn kính chào thượng tọa minh hạnh thân chào tất cả quý tu nữ quý phật tử có mặt trong trung kính thưa quý vị hôm nay chúng ta học ờ, bài kinh ờ, số 63 ý thức của tất cả như thị thuyết đến về bài kinh ờ, thời gian Atha số tăng nghe thì nó đơn giản nhưng mà chúng ta à, suy xét ờ, thì chúng ta thấy rất là tế nhị thâm sâu chúng ta sẽ không hiểu vì sao mà đức thế tôn nói ba điều này vô Phikuye Atha có ba thời gian ngày này các tỳ kheo các đề tại vô thế nào là ba atito atha là thời quá khứ anagato atha là thời Vị Lai và Chupanuatha là thời hiện tại Imi khô phi khuê thì dụ tha thì cái thì theo đây là ba ba thời gian điều thứ hai nữa khóa cho chúng ta để hiểu bài kinh này là về bài kệ tức là qua bài kệ thì chúng ta dường như là không có cái gì nó liên quan đến cái đề tài ba thời gian mà đức bố ở trên đúng là những gì mà chúng ta phải chia sẻ kính thưa quý vị trước tiên là chúng ta nói đến có ý nghĩa về thời gian quá khứ vị lai và hiện tại ở trong câu Phật ngôn mà Đức Thế Tôn đã dạy cho chúng tỳ kheo chữ tha ở đây đó, nó đồng nghĩa với chữ kala là thời gian Ati Atito Atha có đồng nghĩa với chữ Atita Kala là thời quá khứ Anagato Atha nó đồng nghĩa với chữ Anagata Kala là thời bị lai Bhatipano Atha nó đồng nghĩa với chữ Panna Kala là thời hiện tại ở đây có hai cách nói Sutanta Pariyaya Pariyayu là nói theo kinh tạng Abhidhamma Pariyaya là ba thời mà nói theo vi diệu pháp nếu theo kinh tạng thì ờ, khi trước hay là trước trước tục sinh thì gọi là quá khứ trước lúc chúng ta tái tục cái kiếp sống này gọi là quá khứ

và xã à, chutit patit santhi tat dinantarang patipano tha nama rồi cái sự tiếp diễn sau khi tục sinh ở kiếp sống này cho đến chết thì như vậy gọi là thời hiện tại bây giờ chúng ta nói cách khác như thế này nói theo kinh tạng đấy thì quá khứ là chỉ cho cái đời sống kế tiếp kế trước kế trước đời sống kế trước hay là kiếp trước gọi là quá khứ một cái sau thì gọi là vị lai à, kiếp sống này từ khi tục sinh tức là từ khi chúng ta sanh vào lòng mẹ cho đến khi chúng ta già chết thì gọi là hiện tại kiếp trước là quá khứ kiếp sau là vị lai còn kiếp sống này là hiện tại đơn giản vậy thôi tặng kinh đơn giản <laughs> thôi nhưng mà qua đến tặng diệu pháp thì bắt đầu chúng ta hơi rắc rối chút xíu nếu mà nói theo ví dụ pháp Abhidhamma Pariya Diện nói theo ví dụ pháp vì một sát na sinh trụ diệt sắc na sanh sắc na trụ sắc na diệt ba cái sắc na đó khi nó mất đi đó thì gọi là ati tu á nên nó thả thầm bát chữ đó tức là ở đây chỉ cho cái sự diệt mất diệt mất của sát na mà một sát na đó đó thì nó có ba cái sát na tiểu là Uppa Uppa đồ Thí Thí Phong Vô tức là sanh trụ diệt thì khi mà Bồ Sát Na Tâm sanh lên trở diệt mất thì cái đó gọi là cái thời quá khứ ở đây ờ, nói theo diệu pháp thì chúng ta thấy không có cần gì nói ở kiếp sống quá khứ hay kiếp vị lai chỉ cần nói cái sắc na tâm vừa diệt thì như vậy gọi là quá khứ rồi còn ba cái sắc na sanh trụ diệt đó, mà nó chưa có chưa có xảy ra đó, gọi là vị gọi là vị lai anagato តយោវិខណេអសម្បតាអនាគតោអដ្ឋានំcòn bao sắc na tiểu mà nó đang hiện có đang hiện còn khana tỷ samangino bachupanu athanama mà sang là tiểu mà đang hiện có thì gọi là gọi là sắc na gọi là thời hiện tại chúng tôi thấy rõ ràng là ở đây chứ khi đối đến vô danh duyên thì chúng tôi phải nói đến quá khứ trợ cho hiện tại hiện tại trợ cho vị lai tức là cái sát na trước cho sát na sau đang sanh sát na sau đang sanh nó trợ cho sát na sau sẽ sanh thì vì vậy là ba thời quá khứ hiện tại vị lai đã có ở trong trong một lộ trình tâm rồi rồi khi mà chúng tôi nói theo kinh tạng người có chánh niệm là người sống trong hiện tại Thật ra đó cái chữ mình gọi là sống trong hiện tại hiện tại gần như chúng ta chánh niệm với chúng ta biết tâm tham sanh khởi biết rõ là tâm tham tâm có tham biết là tâm có tham đang sanh tâm không tham biết là tâm không tham thì như vậy cái biết đó cái biết trong chánh niệm đó thì nó thuộc về hiện tại nhưng mà tâm tham vừa diệt nó vừa diệt thì đó gọi là sát nào quá khứ nếu mà chúng ta xét cho cùng thì chúng ta nói cái thắng của chánh niệm <laughs> bao, bao giờ cũng là cảnh cảnh quá khứ hết những gì ví dụ như thử sắc đang hiện khởi vì tâm nhận thức biết thì đó là cảnh hiện tại nhưng mà tâm nhận thức thì nó không có chánh niệm nó không có sở hữu niệm và khi nhìn thấy cảnh sắc rồi sau đó khởi lên cái lộ ý tiếp nối lộ ngủ để mình ghi nhận thấy à thấy biết thấy nghe biết nghe gửi biết gửi nếm biết nếm đụng biết đụng thì như vậy là chỉ có chánh niệm là hiện tại nhưng mà chỉnh để chánh niệm thì nó thuộc quá khứ chúng ta nhớ vậy nhưng mình ta nói cho dễ hiểu thì người ta nói sống trong hiện tại tức là sống bằng cái chánh niệm chứ chúng ta đừng có nghĩ rằng là tâm tham đang sanh mình biết rõ tâm tham đang sanh <laughs> vậy nếu nói như thế đó thì hai lộ trình tâm nó sanh khởi cùng một lúc hay sao không thể nào có không thể nào có hai sắc na tâm đồng sanh trong một thời điểm không thể nào có hai lộ trình tâm sanh khởi đồng một thời điểm trong mỗi mỗi một cá thể cái tâm của người đó với tâm của người này thì người đó đang khởi lên lộ tâm người này cũng đang khởi lên lộ tâm như vậy hai diễn trình tâm đó nó đồng thời thì phải nhưng mà mỗi một cá thể thì tâm chỉ sanh diệt có một sắc na một sắc na nói tiếp nhau thôi nếu ta nhớ vậy cho nên người mà học thiền đó người mà tu thiền đó nếu mà họ biết về diệu pháp họ không dám nói lung tung không dám nói lung tung bởi vì học thiền là phải phải giỏi về diệu pháp để chi để chính niệm tỉnh giác khích không không có chấp thủ sai lầm không có chấp thủ sở dĩ mà chúng tôi nói kỹ ở điểm này đó là để chút xíu nữa chúng ta giải quyết bài nghệ cái bài kệ của chúng ta cũng không phải dễ hiểu đâu thưa quý vị ở trong những phần sau đó khi mình nói theo diệu pháp á, thì ờ, nói về danh pháp á, thì sát na trước diệt đi thì gọi là thì quá khứ sát na sau ờ, chưa sanh thì gọi là thì vị lai còn sát na hiện tại đang có mặt đang hiện hữu thì gọi là thời hiện tại nhưng mà bây giờ chúng ta nói đến sắc pháp thì như thế nào Thưa quý vị, đối với sắc pháp á, thì chúng ta nói còn tùy tức là à, sắc và do nghiệp sanh sắc do tâm sanh sắc do quý tiết sanh do vật thực sanh thì trong đó chỉ có cái sắc na chỉ có cái bọn sắc mà do tâm sanh đó thì nó thuộc thì hiện tại thời hiện tại hệ tâm sanh thì nó tạo ra sắc tâm sanh nó tạo ra sắc nhưng mà hệ sắc mà do thời tiết sanh hay do vật thực sanh đó hoặc là do nghiệp sanh đó thì cái này nó thuộc quá khứ do nghiệp sanh thuộc quá khứ bởi vì quá khứ tác động nghiệp quá khứ tác hay là thời tiết đã tác động vật tác động thì mới tạo ra sắc pháp tạo ra sức đó cho nên sắc nghiệp sắc tâm sắc quy tiết sắc vật thực thì chúng ta cũng cái cái sắc pháp thì nó khó nó khó nhận ra hơn là là cái cái phương pháp hơn là cái danh pháp nhưng bây giờ chúng ta không cần phải nói nhiều nói nhiều quý vị quý vị bị rối loạn lên chúng ta xoắn sâu vào cái ý nghĩa của bài học để mà chúng ta tu tập thôi ông đây nói đến ba thời là quá khứ hiện tại vị lai đó thì nếu mà chúng tôi chúng ta nói ý nghĩa theo kinh tạng đó thì quá khứ là cái chuyện của đời sống trước vị lai là cái chuyện của đời sống sau và hiện tại là của cái đời sống này là chuyện của đời sống này những gì mà họ tưởng hình thức danh sách nó hiện hữu ở đời sống này tức là do nơi cái nghiệp hành của vô minh đời quá khứ vô minh duyên hành là quá khứ rồi mới đến thức danh sắc lực nhập sắc thọ đó là hiện tại quả hiện tại thì khi mà cái quả hiện tại này do nhân quá khứ thì mình sửa không được cái chuyện đã rồi mình sửa không được nhưng mà bây giờ chúng ta tu là chúng ta sửa nhưng mà tu mà chúng ta sửa ở đây là tu làm sao tức là chúng ta thấy cái quả hiện tại tức là danh sắc thức danh sắc được nhập xuất thọ cái quả luân hồi hiện tại chúng tôi biết về quá khứ để chúng ta cũng có cái tri kiến gọi là bỏ đi cái gọi là vô nhân kiến cái những chúng sinh họ vì không hiểu được quá khứ không hiểu được vô minh duyên hành ở quá khứ mới có danh sắc lục vật sắc thọ ngay trong hiện tại vì vậy cho nên họ vào cái gọi là a hê chú khám đi thiết là vô nhân kiến họ cho không có đời sống quá khứ không có kiếp trước hiện tại mình cũng cái thân này chỉ là do cái sự ham thích của cha giữa cha mẹ rồi tạo ra mình thôi đó là một sự ngẫu nhiên nhưng họ còn mơ hồ ở chỗ là nếu mà cha quyết mẹ mà không có tất tái sanh thì làm sao mà có được thành tựu được cái thai nhi và thức tái sanh đó do đâu mà có không lẽ ở trong cái không khí này nó có thức tái sanh thức đó phải do cái nghiệp hành ở quá khứ thì như vậy chúng ta phải phá bỏ được cái tà kiến cái kiến đó cái đó là do chúng ta biết được quá khứ biết chứ chúng ta sửa không được hiện tại thức danh sắc lục vật mắt tay mũi lưỡi thân này nó đẹp nó xấu nó tròn nó méo nó dễ thương hay là dễ ghét như thế nào thì chúng ta khó mà sửa không có thể sửa được nhưng chúng ta biết về chính do nhân hiện tại mà nó sẽ tạo ra cái quả vị lai ở kiếp sau thì chúng ta ngay trong hiện tại này hãy mắt tai mũi lưỡi thân ý xúc cảnh sắc cảnh thân cảnh khí cảnh vị cảnh xúc cảnh pháp duyên xúc nhãn xúc nhĩ xúc tỷ xúc thị xúc thân xúc xúc duyên cho thọ khi nhãn xúc khởi lên tức là mắt chạm cảnh sắc có thể là vui buồn hay là dững dưng xóa hỷ ưu xả hay khổ lạc xả là khởi lên thì bây giờ ngay cái chỗ này đó là cái chỗ mà chúng ta tu tập để chúng ta sửa thay vì chúng sanh thọ duyên cho ái hễ mà họ nhìn cảnh sắc mà họ thích thú quan hỷ họ khởi lên cái tâm ái dính mà nhìn cảnh sắc mà họ thấy bất mãn họ chán ghét họ khởi lên cái tâm sân hay là nhìn cảnh sắc đó và họ có thể chấp sai hiểu lầm là vì họ nó duyên cho xúc cho duyên cho thọ rồi thọ bắt đầu duyên cho ái chúng sinh khi mà thọ lạc cũng duyên cho ái được mà thọ khổ cái thường tận y duyên cũng duyên cho ái được mà thọ xả phi khổ phi lạc cũng duyên cho ái được do ái mới có sự chấp thủ và mới đi đến chỗ nghiệp hữu rồi tạo ra cái thức tái sanh ở trong đời vị lai cứ vậy nhưng người tu từ ta thì chúng ta lấy cái hoàn cảnh hiện tại cái quả hiện tại thì chúng ta để yên đó quả hiện tại tức là kể từ thức dinh sắc lục nhật thọ để yên đó nhưng mà bắt đầu chúng ta tu tập thay vì thọ duyên cho ái chúng ta thọ duyên cho cho thắng giải hay là thọ duyên cho tịnh tính tức là duyên cho niềm tin rồi bắt đầu từ đó chúng ta sẽ có cái hướng hành động như một người một vị bồ tát tiền thân của đức phật khi ngài là vị bồ tát còn chúng sinh bồ tát lúc đó, đó khởi đầu ngũ kiếp sống phát nguyện bồ tát lúc đó ngài là một người thương nhân đi thuyền xứ khác để mà buôn bán thuyền đắm người thương buôn đó cố gắng nỗ lực và khi mà vướng được một cái tấm ván nổi trên mặt biển và đeo theo tấm ván đó để lội vào bờ trong nhiều ngày cũng đến được một cái đến được bờ khi mà nhìn lại sóng biển biển mênh mông vị đó cảm thấy sợ hãi cái bể khổ trầm luân cái sự khổ đã trải qua làm cho vị đó cảm thấy ngao ngán và tự nhiên vị đã có ý thức là phải làm sao thoát khỏi được cái bẫy bẫy của trầm luân đó ngài mới phát nguyện thì bắt đầu từ đó nhen nhớ cái khuynh hướng của vị bồ tát là cái khuynh hướng xuất ly khỏi tam giới gọi là Nekhamma Achasayo thì ở đây đó nhờ chúng ta biết được đời sống quá khứ khi có cái quả hiện tại đó của kiếp sống hiện tại thì chúng ta không có tham thân trách phận nhưng mà chúng ta cũng không có rơi vào cái phô chân kiến rồi chúng tôi nhờ cái hiện tại có cái sự khéo thu tập để chúng ta chỉnh hướng ở tương lai thế là hiện tại thế nào là hiện tại để chỉnh hướng tương lai ở đây thưa quý vị nếu quá khứ đã tạo, tạo ác nghiệp thì ngay trong hiện tại sinh ra là người nghèo khổ một người có nhiều cái sự bất hạnh người có cái số đen chứ không chứ không có được sung sướng hạnh phúc như người khác thì đây gọi là người sống trong bóng tối nhưng mà nếu người đó có cái sự ý thức rằng chính do quá khứ mình đã tạo nghiệp chẳng lành bây giờ để hiện tại rơi vào bất hạnh cuộc đời đen tối như vậy cái người này do khởi lên cái lòng tin tin lý như quả gì báo người này bắt đầu sống hiền thiện và làm các cái công đức phước báo từ bỏ thân ác khổ ác ý ác người này chỉnh sửa thì người này được gọi là tắc mô chu tiết prajano tức là từ bóng tối mà đi đến chỗ sáng bóng tối đi đến chỗ sáng trong tương lai tức là thay đổi cái còn nếu như một người sinh ra cái vận vận đỏ do nhờ cái phước quá khứ thiện nghiệp đã làm cho nên hiện tại sinh ra là một người lành lặn đẹp trai lịch sự thông minh học hành đỗ đạt có tài sản có quý thuộc dù sống trong cái sự may mắn hạnh phúc như vậy nhưng mà người này vẫn canh cánh ở trong lòng về cái nghiệp quả luân hồi cho nên người này tiếp tục có niềm tin hướng tâm đến những cái công đức thị sự như bố thí trì giới tu thiền rồi như vậy người này sau khi mệnh chung sẽ được tái sanh về cảnh giới an lạc như cõi trời hay cõi người cõi phạm thiên thì như vậy đây được gọi là châu tí châu tí parayano tức là người từ chỗ sáng đi đến chỗ sáng. chỉ có hai cái đó cái khuynh hướng của chúng ta chúng ta tu sửa là để chúng ta chỉnh hướng chỗ đó, đó nhưng mà ở đây có những chúng sanh đi là thứ cũng sửa nhiều sửa sửa sai tức là có người trong quá khứ họ tạo ác nghiệp ngay trong đời sống hiện tại họ là cái số đen họ dần rủi bất hạnh rồi cái họ không có niềm tin nơi Phật pháp họ chỉ biết cúng đường cúng cổ đi làm những cái ác nghiệp như sát sanh trộm cắp vân vân đến rồi sau khi mệnh chung họ phải tái sanh vào những khổ cảnh như là địa ngục ngạ quỷ súc sanh ở tu la như vậy hạng người này họ chuyển nhưng mà chuyển như thế nào đây tức là tam mô tamara Parajanu tức là từ chỗ tối mà chuyển đến chỗ tối tiếp tục hoặc là có người do quá khứ họ tạo cái thiện nghiệp họ có đầy đủ cái phước báo họ có phước báo sinh ra trong đời hiện tại họ được giàu có họ được đẹp đẹp người lịch sự có tài sản có danh vọng nhưng mà vì người này họ không có niềm tin vào Phật pháp không có niềm tin vào cái lý nhân quả cho nên họ để cho phiền não thâm sân si nó sai sử chi họ tạo ác gì bằng thân bằng khẩu bằng ý và do vậy người này sau khi mệnh chung thì cái vận may của nó biến mất đó sẽ phải bị sanh vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh ở tu la như vậy thì hạng người này cũng có sự chuyển hướng nhưng mà chuyển hướng là từ chỗ sáng đến chỗ tối chô tít tammo parajano áp parajano cho nên ở đây người phật tử chúng ta phải hiểu khi mà chúng tôi biết, biết được cái gì thuộc về quá khứ cái gì thuộc hiện tại và cái gì thuộc về vị lai là chúng ta có thể chỉnh sửa được hiện dân quá khứ quả hiện tại thì chúng ta không có sửa chữa được nhưng mà chúng ta có có thể chỉnh hướng để tương lai chúng ta tốt đẹp hơn cũng như trước khi mà nói đến cái chuyện một người đã tạo đã lỡ tạo một cái ác gì về khẩu như là mắng nhiếc chữ rủa bậc thánh chẳng hạn hay là cái bậc trưởng lão rồi sau đó người này hối hận có nên đi đến con cần phải làm cái gì thì ở đây thưa quý vị là chúng ta cần phải đi phát lộ sám hối xin lỗi để cho tâm chúng ta an nhưng mà tâm an như vậy đó có nghĩa là chúng ta yên lòng rằng là từ nay về sau thì mình sẽ sửa chữa chứ không phải là chúng ta sám hối như vậy là nó xóa tan được cái nó mất đi cái ác nghiệp khổ mà chúng ta đã làm đâu cho nên cái gì mà nó thuộc về nhân quá khứ đã qua rồi mà nó đưa đến quả là chúng ta sửa không được chỉ có cái là chúng ta cố gắng chúng ta sửa cái nhân hiện tại để nó đưa đến kết quả tương lai tốt đẹp như vậy thôi nó là nói theo kinh tạng bây giờ chúng ta nói theo vi diệu pháp là thưa quý vị khi mà chúng ta biết được cái gì là quá khứ cái gì là hiện tại cái gì là vị lai hay cái gì bị quá khứ vị lai và hiện tại thì trong cái việc mà chúng ta tu tập thiền quán thì nó cũng tốt lắm là bởi vì ở trong bài kệ khi mà được nói đến chúng sinh cần tưởng đến những gì được tuyên bố an trú thật vững vàng trên điều được tuyên bố thật ra thì ở đây thưa vị khi mà dịch theo cái bài kệ đó thì làm cho chúng ta hơi khó hiểu chút xíu cái gì không phải là cái gì người ta tuyên bố hay là cần tưởng đến những gì được tuyên bố ở đây chữ asan chữ ác hay giác senjino sata chữ ác hay chữ ác hay giác ở đây nghĩa là một danh từ chứ không phải là một động từ mà một danh từ hay nói đúng hơn là một danh động từ thì cái gì mà được mọi người nhắc đến nói đến khai giá tí cà thi giá tí và nhà bì giá tí cái đó gọi là ác hay dòng được gọi là tập thao quá thú là cái đề tài để thảo luận cũng được những gì ở đây là cái theo cái ý nghĩa này đó thì Rupa Dayo chắc hành tha tức là năm quân được nói đến như vậy thì năm quẩn là sắc quẩn thọ quẩn tử quẩn hành quẩn thức quẩn nói chung là cái cái thân thể xác và linh hồn này là hai cái chủ đề buông thuở thể xác và linh hồn nói một cách nôm na là cái chủ ở là cái triết học của nhân loại cái tư tưởng triết học của nhân loại đề cập đến từ ngàn xưa cho đến, đến bây giờ từ ngàn xưa cho đến bây giờ những gì khi mà nghiên cứu về cái đời sống của một chúng sanh thì không có gì khác hơn là thể xác và linh hồn tức là sắc quẩn và danh quẩn mà danh quẩn ở đây là thọ quẩn tưởng quẩn hành quẩn thức quẩn đó chúng ta phải hiểu về nhưng mà chúng sanh đó không có biết được là ngũ quẩn có quá khứ có hiện tại có vị lai ngũ quẩn nào đã diệt thì gọi là quá khứ ngũ quẩn nào sẽ sanh sẽ hình thành thì đó gọi là thì vị lai còn ngũ quẩn nào đang hiện đang hiện hành đang diễn ra thì gọi là thì hiện tại thì bây giờ đó chúng sanh cứ tưởng là thường lạc ngã tịnh đúng với ngũ quẩn cái chấp sai thường lạc ngã tịnh đó vì do không hiểu được quẩn quá khứ quẩn hiện tại quẩn vị lai nó có cái tính chất vô thường cái gì có sanh thì cứ diệt nhưng không phải nó sanh nó diệt liền nó sanh nó phải trụ nó phải diễn biến thì sinh trụ rồi mới diệt sinh trụ diệt là quá khứ hiện tại bị lai còn nếu mà nói theo sắc pháp á, thì sinh tiến dị diệt đang sanh thì nó sẽ tiến đang tiến thì sẽ dị là già già cỗi đang dị sẽ diệt thì cứ tiếp tục như vậy trong cái tế à, bào của chúng ta nếu cũng có sinh tiến gì diệt danh pháp thì cũng có sanh trụ diệt nó cứ tiếp tục về quá khứ hiện tại vị lai quá khứ hiện tại vị lai quá khứ hiện tại vị lai liên tục như thế đó cho nên không thể nào mà chúng ta chấp thủ bị ngũ quẩn là trường tồn vĩnh hằng bởi vì nếu là trường tồn vĩnh hằng thì sao có ngũ quẩn quá khứ văn kinh chiết rupang atitana gata pachipanang qua achatang qua bahitha qua dure qua satike qua vân vân bất cứ sắc nào sắc cũng nào thuộc quá khứ hiện vị lai hiện tại thô ô la đức chăng tế sukumang hoa tốt xấu hi năng hoa pani tăng hoa xa gần vân vân thì như vậy khi mà đức phật ngài thuyết về năm quận thì rõ ràng là thọ sắc quẩn có quá khứ hiện tại vị lai nội phần thô tế xa gần thọ quẩn cũng có quá khứ hiện tại vị lai tưởng quẩn cũng có hiện tại vị lai hành quẩn có quá khứ hiện tại vị lai thức quẩn có quá khứ hiện tại vị lai thì như vậy đối với cái pháp mà được gọi là ác thi giác tức là ngũ quẩn tức là cái pháp mà được nói đến đó, cái pháp mà được trình bày được ảo thì ngũ quẩn đó thì thưa quý vị nguyên ngũ quẩn đó thì chúng ta phải hiểu rằng là vì có quá khứ có hiện tại có vị lai cho nên đối với ngũ quẩn đó phải hiểu là vô thường khổ đau vô nạn cho nên ở đây chúng ta phải hiểu trong vấn đề mà kệ là đối với chúng sanh Vương nói đây không phải là cần tưởng mà là Akheya Senyero Satta Ờ, chúng sinh có cái sự quan tưởng ở trong cái thần ngũ quẩn quan tưởng trong thần ngũ quẩn và ác ở đây đó chúng ta phải hiểu theo chú, chú giải đó là chỉ cho ngũ quẩn bởi vì đó là cái đề tài được nói đến khi mà nói đến cần tưởng chúng sinh cần tưởng đến cái này nó hơi nguy hiểm thưa quý vị đâu phải là cần tưởng chữ sinh di tức là tưởng tượng hay là tưởng đến Sanjino Satta là chúng sinh có cái hoang tưởng hoang tưởng về ngũ quẩn ác với giác như chúng tôi đã trình bày là chỉ cho ngũ quẩn ở đây nói chúng sinh cần tưởng đến những gì được tuyên bố làm cho chúng ta khó hiểu vô cùng cho nên chữ Atheya Sanyino Sata thì có nghĩa sanh cứ qua tử liền ngũ quẩn Atheyasmin Patita tức là nó chấp sai ở trong ngũ quẩn chấp sai như thế nào bài học bên này hơi rắc rối cho chúng ta nhưng mà quý vị ráng chút xíu nữa đi chúng ta không có nhiều cái thời gian để chúng ta trình bày thêm cái vấn đề này thì ở đây thưa quý vị chúng nhớ thế này cái gọi là thầy Yasmin và Tithita đó có nghĩa là chúng sinh có cái ái viên kiến chắc thì ngũ quẩn nói chung vậy tăng hà nít thích gà hát và xì nát kiến chấp và ái chấp và, và kiến chấp vì ngũ quẩn như vậy thôi đơn giản vậy thôi như vậy chúng ta phải loại bỏ bởi vậy cho nên ở trong cái bài kệ chúng ta tình trạng như thế này nếu mà trong tương lai đó, người hậu sanh ở đời sau đó họ đọc cái này họ không hiểu hết rồi cái họ bắt đầu bỏ chấp sai hiểu lầm kinh điển cái đoạn thứ hai nếu không có điệu tri điều đáng được tuyên bố họ đi đến ách nạn dưới ách của thần chết cái điều này hãy mời trong một ly đi dậm xuống quý vị nếu không có liệu tri ở đây chữ ắt khay văn nhà già tí tức là không có biết được bằng ba cái đặc tri thì hít Pariniya hít người mà tu thiền quán cái thưa quý vị họ phải biết ba cái đặc tri là nha tâm pri nha chứ là trí đặc tri hay là đoạn trừ đặc tri trừ đặc tri chúng ta gọi là trừ đặc tri tức là có những cái biết có ba cái biết chúng ta biết vì ngũ quẩn là do chúng ta ờ, suy tư quán xét thứ hai nữa cái biết của cái vị mà tu tập tuệ quán thấy được vô thường khổ đau vô ngã thì biết về ngũ quẩn qua vô thường khổ đau vô ngã đó cho nên quán vô thường vị đó trừ được thường tưởng quán khổ não trừ được lạc tưởng quán vô ngã trừ được ngã tưởng vân vân thì như vậy là trừ đạt tri cái biết mà được đoạn trừ còn cái cuối cùng là cái biết của thánh đạo thánh quả đó là cái biết rồi đưa đến cái sự thanh tịnh phiền não thì đối với ngũ quẩn nếu như một người nào mà không có được ba cái biết đó đó thì người đó mãi mãi vì cái ách nạn của thần chết là muốn ám chỉ là bị luân hồi sanh tử mãi khi mà chúng ta chưa liễu tri chúng ta chưa liễu tri được cổ quẩn là chúng ta chưa có đoạn từ tắt là hoặc Ồ, xin lỗi quý vị chúng ta phải trở qua cái cái rừng lớp Phật pháp Buddha Dhamma nói là chữ ác thế văn ở đây đó là chỉ cho ngũ quẩn ngũ quẩn có quá khứ có hiện tại có vị lai nhưng mà chúng sanh thì quan tưởng về ngũ quẩn họ do ái chấp và kiến chấp thế thì người mà không có liễu tri được ngũ quẩn bằng ba cái trí đạt tri thì người đó sẽ bị luân hồi còn người nào mà liễu tri được ngũ quẩn với ba cái trí đạt tri thì được giải thoát đưa đến an tịnh gọi là sanh tím bá đăng là niết bàn sanh tím bá đăng con đường an tịnh đó ở đây là tiếp bạn nhưng mà tại dịch con đường an tịnh tự nhiên chúng ta hơi khó hiểu tưởng tượng không ra là tiếp bàn chữ suti bá đăng nói đồng nghĩa với chữ âm âm bát tắc bá đăng là đạo bất tử là đức đức bất tử thì như vậy ở đây đó tôi cái bài kinh này là Đức Phật đã nói về ba cái thời quá khứ hiện tại vị lai và trong bài kệ là Đức Phật đã đề cập đến ngũ quẩn vì chúng sanh không có hiểu được ngũ quẩn qua quá khứ hiện tại vị lai cho nên mới chấp sai hiểu lầm mà ai chấp sai hiểu lầm tà kiến thì người đó sẽ bị luân hồi còn người nào mà có cái sự lý liễu tri ngũ quẩn đúng đúng cách thì người đó sẽ hướng đến niết bàn sẽ giải thoát cái khổ sanh tử luân hồi đại khái là như vậy chúng tôi xin được dứt lời ở đây bây giờ xin mời quý vị ờ, có lẽ là thượng tọa bình hạnh ờ, bận ở trong rừng lớp Phật pháp chúng tôi ờ, chúc phúc tất cả quý vị thông tu sập mangalang rakhan tu sập đi và ta sập buddha nu pha về đã sama nu pha đã sập sập sang kha nu pha về đã sada so thi pavan tu te tất cả phước báo hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người do nhờ quay đức của chư phật do nhờ quay đức của giáo pháp do nhờ quay đức của chư tăng các sự thành lợi thường thường đến người dạ xa thủ xa thủ lần hai chúng con kính